xin chào các bạn hôm nay cửa hàng anh Dũng xin giới thiệu cho các bạn à, một số loại keo Apollo và công dụng từng loại keo hiệu Apollo trên thị trường có rất nhiều loại keo silicon như Apollo là một thương hiệu có tiếng hiện nay dòng Apollo hiện nay thông dụng gồm bốn loại à, keo là các bạn có thể phân biệt ở đây là A100 à, dòng dòng A100 dòng keo A300 tem đỏ và dòng A500 tem xanh lá A600 tem xanh dương mỗi loại uh, Apollo silicon này có một công dụng khác nhau dòng A100 dòng A100 này à, rất ít người sử dụng tại à, sử dụng gia đình vì cái này chuyên dòng à, cho thợ để công dụng của nó dùng để à, chém chém lỗ hỏng chứ hở hay là à, nếu mà họ tường hay gì mình dùng này tại vì à, A100 này nó, rất nó không có silicon nó chỉ là chất chém chỉ là chất chém trong kế tiếp là dòng A300 dòng A300 là là dòng thông dụng nhất của Apollo bạn có thể dùng à, dòng A300 này có thể là dán hồ cá dán cửa kính dán vết nứt dán à, nhiều chỗ hở dòng lại khô rất nhanh bạn không cần chờ lâu dòng A300 này à, gọi là dòng silicon có axit dòng thứ ba đó là dòng silicon A500 cái này à, nó là ở giữa nó có một chút axit dòng này có một chút axit dòng này à, được thợ sử dụng nhiều vì giá thành nó tương đối là rẻ hơn dòng A300 kế tiếp là dòng A600 dòng A600 này là hoàn toàn không có axit vì thế cho nên nó có thể dán được gương sau mặt chỗ nào à, bị à, dễ bị ăn mòn tính axit thì à, thằng này có thể trị được nhưng mà ngược lại thì nó khô rất là chậm khô rất là lâu thường thằng ngày bạn có thể 3 tiếng dòng A300 này bạn có thể là 3 tiếng là khô nhưng dòng A600 này bạn có thể đến 12 tiếng viết hoàn toàn là khô tùy theo à, nơi đó nhiệt độ và ánh nhiệt độ như thế nào thì keo khô nhanh hay khô chậm dòng A5 dòng A600 này đặc tính của nó rất là dẻo bạn có thể dán hầu cá hoặc uh, nơi nào rò rỉ nước vân vân nơi nào trong gia đình mà rò rỉ nước bạn có thể dán để A600 nhưng mà nó rất là rất là lâu khô còn dòng A500 này thì nó cái độ axit nó ít nên có thể dán được uh, ờ, hồ cá hay là gì nhưng mà nó cái đặc tính dẻo của Apollo A500 này thì nó không bằng thằng A600 và thằng A300 nơi nào mà cần à, nơi nào mà cần đồ dẻo ít thì bạn có thể dùng Apollo A500 vì giá thành nó rẻ hơn rất nhiều so với thằng A300 và A600 mỗi dòng mỗi dòng Apollo thì nó đều có màu sắc nhiều loại màu sắc nó có mỗi dòng này thì như, ờ, như dòng A300 này nó có màu đen màu xám màu trắng trong màu trắng sữa và dòng ờ, A500 đặc biệt dầu A500 này nó nó đục mờ hơn là thằng A600 và A300 nên nó có màu trắng sữa và trắng uh, trong và màu đen còn A600 thì nó có màu ờ, xám đen trắng sữa và trắng trong tùy vào công dụng và nhà nhà của bạn để bạn làm công dụng gì và bạn có thể mua loại keo Apollo phù hợp nhất tiết kiệm chi phí nhất bạn có thể gọi điện thoại hoặc là đến cửa hàng để được tư vấn trực tiếp với việc ờ, hiện tại có ba chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh ở Bình Thạnh chi nhánh 201 và chi, chi chi nhánh Tân Phú và chi nhánh ờ, quận 12 bạn có thể gọi số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết sau đây mình ờ, xin giới thiệu sơ qua súng bắn kem đây là súng bắn keo chuyên dụng dành cho bắn silicon nếu mà, nếu mà bạn bắn nhiều bắn chuyên nhiều thì bạn nên mua súng bắn keo để chuyên dụng hơn đặc biệt súng bắn keo này ở đây có một cái gọi là đầu đầu cắt đầu cắt keo về đây các bạn chắc được không? đó bỏ chai cho silicon vào đây rất là tiện dụng cắt keo cách mở số bắn keo này là đây phải xoay xuống xoay cần xuống và kéo và xoay ngược lên bỏ xe silicon vô rất là chắc chắn khi hết keo bạn bắt đầu ờ, xả vòi quay quay ngược xuống dưới bạn kéo ra đại trúc chai hết rồi thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ các số điện thoại ở trên ờ, từng địa chỉ và bạn gần nhất hoặc bạn ở từ xa bạn có thể liên hệ để mình tư vấn và giao hàng tận nơi bạn hãy ờ, like video và share video subscribe để mình có thể ra được ờ, nhiều video bổ ích hơn giúp cho các bạn dễ dàng tiếp cận được với ờ, những món đồ thợ thay nhiều hơn cảm ơn các bạn đã xem video của mình